giờ mình đang ra ngoài bến phà để vô lại nè mình về trước mấy anh ờ, có hai anh về chuyến ờ, chiều nay còn ờ, mấy anh kia thì mê chơi <laughs> ở lại chơi thêm trên đảo mình thì có công việc nên mình phải về giờ về rồi tối nay chạy Phnom uh, rồi ngày mai mình sẽ từ Phnom Penh về thẳng Long An luôn still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They'll see the negativity, but I just slide right feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go, go, go, go, go But even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's why I say Fake it till you make it, A eh? Đây là chợ Bến Thành Phiên Bản Campuchia Giờ mình sẽ đi dạo dạo một vòng Rồi ờ, <coughs> Nửa tiếng nữa Mình sẽ lên đường <coughs> Tiến về cửa khẩu Mỹ Quý Tây Là Tha đó cà phê em đúc mình mới gặp được một chiếc cà phê em đúc phiên bản anh châu phi phút <clears throat> này y chang quỷ nhất ở bên mình luôn cái chỗ đá gà tên là Tho Mo nên họ kêu là cửa khẩu Tho Mo thì từ cửa khẩu Tho Mo nó sẽ về à, Đức Hòa mình sẽ ghé một người bạn của mình người em ở Đức Hòa bán uh, guitar à, mình uh, nghỉ mệt cỡ uh, 30 phút rồi mình bơm thẳng về quận 12 mình luôn thì từ uh, từ chỗ đó mà về quận 12 mình thì thêm uh, 50 cây nữa mình nói vui như thế này người Campuchia một là đội nón mà nón là phải là nón xịn nón 3 phần tư ít nhất và nón full tay chứ không có nón 1 phần 2 nửa đầu như mình hai là họ để đầu trần họ chạy luôn họ không thèm đổ thấy không mọi người rồi có ai đòi nón 1 phần 2 đâu à, cũng có ông này nè nhưng mà ít lắm ít cực kỳ ít luôn một đó là do chính sách bên đây của họ yêu cầu về cái chuyện này nhưng mà chắc là do luật đó luật đây là thành phố buổi sáng nè mình đi vào buổi sáng là mình thấy được nhiều cái ờ, dạ, bên đây nó nổi lắm nó nổi ờ, y hệt như là à, đó phải không y như là thằng Jason à, ở Việt Nam mình vậy đó nổi y chang vậy mình mới bị <laughs> công an bắt vô mình bị công an bắt vô họ thấy là mình gắn đèn chợ sáng nè <coughs> gắn đèn chợ sáng là không được xong rồi họ bắt vô họ kiểm tra họ thấy mình là người Việt Nam mang passport Việt Nam và họ cứ đòi hỏi cái ờ, number plate là các biển số phải được công nhận à, phải được công nhận là xe này được phép qua quan qua đây để chạy thì cái chuyện này mình đã cũng hỏi ờ, mình cũng đã hỏi ờ, cái ông lính biên phòng rồi ông ông ông hải quan rồi ông nói là it's okay xong rồi mình biết là chắc chắn công an mà nó tấp vô là nó sẽ hỏi rồi tại vì xe đó không được chạy trên đất này ví dụ vậy phải có cái, cái số xe của bên đó nó cấp cho thì mới được chạy đó, nhưng mà mình mình cũng nói vậy mình nói là uh, tôi hiểu cái đó luôn tôi có hỏi luôn nhưng mà mấy ông đó nói ok không cần đâu cứ đem tờ giấy này qua là được mặc dù tôi thấy ở đây nó có chữ là number nè thì tôi hiểu là phải có bản số xe ghi vô đây nhưng mà họ họ không chịu họ nói là cứ cứ cầm tờ giấy này là được rồi không sao đâu đó thành ra là cũng cũng không biết sao cái uh, ông à, cảnh sát á ông cũng rất là dễ thương ông hỏi này hỏi kia ông hỏi thăm á, để coi mình có đàng hoàng không á xong rồi cái uh, ông ông ông hỏi là do you wanna go bạn có muốn đi không ok <laughs> muốn đi xong rồi cái uh, mình uh, cười cười cái ông nói là you have some uh, coffee money thấp thì mình đi thì cà phê đó Hey Hey met me mình đã về tới Việt Nam rồi mà cuối cùng mình đi lộn sang cửa khẩu Ba Vét một bài bấm đường đi ờ, rõ ràng bấm qua ấp miền Tây mà không hiểu sao nó có ờ, gì mà tự dẫn mình qua một bài có té đừng có té đừng có té đừng có té đừng có té trời ơi mấy bạn nghĩ mình là ai vậy